Hello hello, xin chào quý vị và các bạn. À, cách để các bạn có thể nhân đôi tài khoản bằng uh, phương pháp phân tích kỹ thuật DVD. À, các bạn đã thấy rằng uh, trên cái thị trường chứng khoán á, thì chúng ta thấy là có rất nhiều các hệ thống phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau. Chẳng hạn các bạn đã thấy là phân tích kỹ thuật như là sử dụng sóng Elliott. À, đây là phương pháp phổ biến của rất nhiều nhà đầu tư. Hoặc là một số các bạn có thể sử dụng các chỉ báo như là Ichimoku hoặc là sử dụng nến, sử dụng các công cụ như là MACD, RSI và rất nhiều các công cụ khác. Thì trong trường hợp khi bạn phân tích các công cụ thì có những trường hợp khi bạn quan sát thì bạn thấy là có những chỉ báo là chỉ báo mua hoặc là có những chỉ báo là chỉ báo bán. Vậy cái việc mà có chỉ báo mua, chỉ báo bán thì quan trọng là trong cái tâm thức hay trong là chúng là tiềm thức chúng ta nó sẽ tạo ra cái sự mâu thuẫn nếu cái chỉ báo nào nó tạo ra cảm xúc lớn hơn thì thông thường chúng ta sẽ quyết định theo cái chỉ báo đó và bản thân quyết định theo chỉ báo đó thì uh, cái việc đo lường dẫn đến là chúng ta không đo lường được mà không đo lường được thì có thể có lúc đúng lúc sai và dẫn đến chúng ta đưa ra rất nhiều các quyết định nó không đúng đắn vậy làm sao để chúng ta có thể đưa ra những quyết định mà nó dựa trên những yếu tố về tiềm thức bởi vì tiềm thức nếu chúng ta gieo trong cái yếu tố nào mà đúng ở trong tiềm thức thì khi mà đưa ra quyết định có thể nó chỉ mất 1 đến 2 giây là chúng ta có thể biết rằng là cái khả năng thành công của mỗi chúng ta là như thế nào rồi. Thế thì bạn biết rằng là có rất nhiều các hệ thống như vậy. Thế mình làm thế nào để chúng ta có một cái hệ thống phương pháp đầu tư hiệu quả và an toàn? Thì một hệ thống hay là một cái à, phương pháp đầu tư nào thì thông thường nó cần phải tuân theo một số các đặc điểm như sau đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ được quy luật vì sao bởi vì những cái quy luật đó thì thường chúng ta sẽ biết nó là nó sẽ có quá trình lặp đi lặp lại theo chu kỳ và khi chúng ta nắm rõ được chu kỳ thì cái việc mà để chúng ta hiểu rõ được cái lá cổ phiếu khi nào tăng khi nào giảm ở giờ lúc đấy chúng ta mua bán nó sẽ dễ dàng hơn và thứ hai nữa là chúng ta cần phải nắm rõ được cái quy trình hoạt động của chu kỳ đó bởi vì các bạn biết là nếu chúng ta không nắm được quy luật và không hiểu quy trình thì điều gì sẽ diễn ra đúng không không hiểu rõ quy trình nhưng cũng không hiểu rõ được nguyên lý thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta sẽ giao dịch theo cảm tính và phần lớn chúng ta đang đầu tư thì dũng biết rằng là đa phần là chúng ta theo cảm tính và dẫn đến cái sự thất bại của rất nhiều anh chị em khi mà sử dụng phân tích kỹ thuật và những cái công thức mà sử dụng kỹ thuật đó, chúng ta kẻ quá nhiều đường hoặc là chúng ta đưa ra những cái tư duy ở trên cái chúng ta gọi là mang tính cảm tính hoặc là uh, dựa vào những cái mà chúng ta uh, muốn theo định hướng chúng ta thì có thể nhiều lúc nó sẽ uh, bị uh, phản ứng ngược bởi vì chúng ta đang muốn vẽ để kéo lên trong cái đường tăng chẳng hạn đây hoặc là chúng ta có những kịch bản nào đó mà chúng ta ép ép nó phải theo thì khi mà cái cổ phiếu hoặc là thị trường nó vận động ngược thì phần lớn lớn chúng ta thất bại thế thì rõ ràng là nếu bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta cũng phân tích rất nhiều các hệ thống phân tích từ trước nay à, quan trọng là trong quá trình thời gian chúng ta đầu tư chúng ta thành công không bởi vì dũng biết rằng là phần lớn chúng ta đều là có thể là có lúc thành công có lúc thất bại nhưng tuy nhiên thì đa phần bị thất bại ở những cái thời điểm then chốt nhất thì có cách nào để giúp chúng ta hiểu rõ và nắm rõ được quy trình đó thì những cái cái hệ thống phương pháp kia thì người ta chủ yếu nó phụ thuộc vào tâm lý hành vi của mỗi khách hàng bởi vì nó luôn luôn Ờ, nghiên cứu về hành vi về giá nó không có nghiên cứu hành vi về khối lượng thế thì cái phương pháp phân tích kỹ thuật DVD là một cái phương pháp mà Dũng nghiên cứu hành vi của rất nhiều các hệ thống phương pháp khác đó là sử dụng ba quy luật chính các bạn nhớ ba quy luật chính trong đầu tư bởi vì các bạn biết rằng là trong quá trình đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ đó là quy luật đúng không đúng không nguyên lý quy luật đó và cái quy trình nó diễn ra như thế nào thì nếu chúng ta nắm rõ được cái cố cốt yếu của ba cái phần đó thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn có thể uh, biết được cổ phiếu nó đang đi như thế nào và các bạn biết rằng chúng ta sẽ mua vào những thời điểm có độ an toàn cao nhất có tỷ lệ thành công xác suất lớn nhất ở cái điều đầu tiên ở trong phương pháp này thì các bạn sẽ biết rằng là các bạn đầu thứ nhất là các bạn sẽ uh, sử dụng một cái quy luật và quy luật này nó là một quy luật không thể thay đổi được trên thị trường đó là quy luật cung cầu Thế các bạn biết là quy luật cung cầu đơn giản là giá nhân khối lượng thì nó do cho chúng ta cái quá trình giao dịch đúng không? Cho chúng ta cái kết quả giao dịch trong ngày, trong phút, trong tuần bằng giá nhân khối lượng. Thế trong trường hợp mà giá tăng, khối lượng tăng thì rõ ràng là chúng ta có thể hiểu là đó là cái nguồn cung đúng không? Nguồn cung uh, đang thiếu và cái nhu cầu đang cao và nó tạo ra cái xu hướng tăng. Ngược lại nếu mà giá tăng mà à, à, tiếp theo là giá giảm khối lượng tăng thì điều ngược lại sẽ diễn ra đây là một cái góc nhìn để chúng ta thấy là cái quy luật cung cầu nó luôn luôn tạo ra cho chúng ta biết rõ là cái cổ phiếu chúng ta hoặc là thị trường chúng ta đang trong xu hướng nào tích lũy đi ngang hay là tăng trưởng hay là quá trình phân phối và để hiểu rõ được điều đó thì chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật ok chưa thế thì tiếp theo từ quy luật đó chúng ta sẽ cần phải nắm rõ được cái nguyên lý hoạt động của quy luật nó như nào bởi vì trên thị trường các bạn biết rằng là à, thông thường một cái cổ phiếu tốt thì nó sẽ được rất nhiều nhà đầu tư hay là các quỹ à, tổ chức họ thu gom vào nên khi mà các quỹ tổ chức họ thu gom thu gom thu gom một cái lượng cổ phiếu nhất định thì đến lúc nào đó thì chúng ta thấy là nhu cầu thì càng ngày càng lớn đúng không và cái khối lượng thì bán ra ngày càng nhỏ giọt thì cái việc xu hướng nó phải tăng lên hoặc là giá nó phải tăng khối lượng phải tăng để à, đáp ứng cái nhu cầu của người đầu tư mua vào trong cái ở à, xu hướng tiếp theo đấy là một cái nguyên lý cơ bản trong việc đầu tư và thông thường chúng ta bỏ qua cái cái phân tích này và những cái phân tích này à, thì thường chúng ta sẽ dựa vào gì ạ đó là những mẫu hình hay chúng ta gọi là mô hình trong đầu tư nhưng phần lớn chúng biết rằng là chỉ có một rất ít các nhà đầu tư có thể hiểu rõ được mô hình hay là mẫu hình của một cổ phiếu bởi vì khi chúng ta không hiểu rõ được á, thì chúng ta đưa ra những quyết định sẽ là mang tính chất là cảm tính hoặc là nó có thể rủi ro là rất cao trước khi mà Dũng chia sẻ một vài cổ phiếu trong cái buổi hôm nay thì các bạn à, nên nắm rõ được các bước để chúng ta hiểu rõ hơn về cái sự khác nhau giữa cái phân tích à, kỹ thuật thông thường và phân tích kỹ thuật chúng ta gọi là theo DVD các bạn nhớ nhá đây là một cái kỳ rất quan trọng thế thì trong cái phân tích uh, của DVD thì uh, Dũng luôn luôn uh, phân tích cái bản chất gốc của nó đó là quy luật cung cầu đó là các bạn cần phải làm rõ thứ hai là một quy luật thứ hai đó là quy luật nhân quả tại vì quy luật nhân quả nó cho chúng ta biết là mọi cái quá trình tăng của cổ phiếu nó đều diễn ra phải có một cái nguyên nhân nào đó trước khi mà cổ phiếu cũng có thể tăng được nên đây là một cái quy luật mà chúng ta thấy rằng là nó luôn luôn đúng không thể sai được nên cái quan trọng là nếu các cổ phiếu được rất nhiều các quỹ các tổ chức họ thu gom lại chúng ta quan sát một khối lượng và giá thì chắc chắn là cổ phiếu sớm muộn cũng tham đấy là nguyên nhân nguyên nhân là thu gom cổ phiếu thì cái kết quả sớm muộn lên thì cái quan trọng nhất là cái cuối cùng một cái quy luật nữa nó cũng giống như quy luật nhân quả nó giống như cái một quy luật đó là lượng đủ thì chất đổi tức là cái lượng mà người ta thu gom được ở cái cổ phiếu thì sớm muộn chất sẽ đổi thì ở cái quy luật này nó có một cái phần đó là gì ạ à? đó là một cái, cái quy luật chúng ta có thể hiểu là nỗ lực thành công nỗ lực thành công giống như là bạn khi bạn bỏ ra một cái đồng chẳng hạn đấy một đồng tức là một trăm trăm nghìn bạn mua một uh, cân thịt lợn nhưng khi mà uh, đến một cái giai đoạn nào đó thịt lợn giá lợn nó rất là đắt thì bạn có thể phải bỏ ra gì ạ ba trăm nghìn hoặc hai trăm nghìn thì chúng ta biết là cái nỗ lực để bỏ rất nhiều tiền ra mà cũng chỉ mua được cân thịt lợn thôi thì điều đó chúng ta thấy là cái số tiền chúng ta bỏ ra nhiều hơn nhưng thực tế chúng ta lại không thu gom được thế thì các bạn sẽ thấy rằng là đấy là một cái phần mà chúng ta cần nắm rõ thế thì có một cái tiếp theo ờ, khi bạn nắm rõ được quy luật rồi bạn nắm rõ được cái ờ, nguyên lý hoạt động nó rồi bạn nắm rõ được quy trình của nó rồi thì đây không phải là cái yếu tố quyết định để chúng ta thành công cái yếu tố quyết định của chúng ta thành công đó là chúng ta hiểu được cái việc mà chúng ta mua bán cổ phiếu chúng ta phải có những nguyên tắc các bạn nhé có nguyên tắc và có hai cái nguyên tắc mà Dũng muốn chia sẻ các bạn đó là nguyên tắc cực kỳ quan trọng tức là khi mà bạn mua theo xu hướng thì bạn biết rằng là không thể nào 8 đến 90 phần trăm là các cổ phiếu nó đúng theo các nguyên lý của bạn được bởi vì nó vẫn có kể cả nhà đầu tư lớn hay nhà cái có những lúc mà cổ phiếu nó vi phạm một cái yếu tố nào đó hay là thị trường chung hoặc là chúng ta có sóng thần dịch bệnh cháy nhà xưởng hoặc là một sàn một vài các yếu tố khác nó không gì ạ à, quyết định cho cái cổ phiếu chúng ta nó tuân theo xu hướng đó nên việc ở đây chúng ta sẽ có một cái nguyên lý đó là nguyên lý ba một tức là trong trường hợp mà chúng ta thường khi bạn theo một nguyên lý đó là sử tỷ lệ của bạn lãi khoảng 20 phần trăm nếu bạn lãi 20 phần trăm thì ờ, bạn sẽ phải cắt lót ít nhất là khoảng 6 phần trăm hoặc là 7 phần trăm để làm sao trong một cuộc chơi nếu bạn uh, có 5 cổ phiếu bạn đầu tư thì trong trường hợp bạn có lỗ 3 cổ phiếu thì ít nhất gì ạ à, bạn cũng có thể à, lợi nhuận bạn luôn luôn có lợi nhuận ở mức cao nhất thay vì Dũng biết rằng là có rất nhiều bạn khi mà đầu tư thì có thể là trong quá trình đi ngang đúng không trong quá trình đi ngang hoặc là cổ phiếu đang lao dốc xuống bạn lại tiếp tục mua vào và bạn biết rằng là khi bạn mua vào bạn tiếp tục ở ờ, lao dốc bạn mua vào thì điều đầu tiên bạn sẽ bị thua lỗ rất nặng và có rất nhiều các bạn sẽ bảo đó là đây là cổ phiếu giá rẻ và mua càng nhiều và đợi khi nào nó tăng thì chúng ta sẽ chốt lời sau nhưng tuy nhiên thì phần lớn mọi người lại bị mất tiền hoặc là bị thua lỗ rất nặng bởi vì chúng ta đã trung bình giá xuống và có một nguyên lý đó là khi mà chúng ta bị trung bình ra xuống thì cái tỷ lệ thua lỗ của chúng ta càng ngày càng nhiều và khi tỷ lệ thua lỗ của chúng ta càng nhiều thì cái khả năng hoàn lại vốn của chúng ta sẽ giảm rất lâu chẳng hạn nếu bạn lỗ một cái cổ phiếu giả sử như là bạn lỗ 4% thì bạn phải là hòa vốn là 67% cho bạn hòa vốn nếu trong trường hợp bạn lỗ 5% thì cái khả năng hòa vốn của bạn chỉ có phải 5,6% thôi nên cái việc mà nếu bạn quyết định sai bạn xử lý rất là nhanh đó là 6 đến 7% để việc mà cái lấy lại vốn hoặc hoàn lại vốn của bạn một cách nhanh chóng nếu trong trường hợp cái cổ phiếu của bạn nó không theo ý muốn bởi vì việc mà chúng ta đầu tư chúng ta quyết định thì chúng ta cần phải có một cái gì ạ cái độ an toàn đó là bảo vệ cái cái cái, cái số vốn của bạn hay là cái rủi ro của bạn thế thì ở đây các bạn thấy là nếu trong cái phương pháp này chúng ta sẽ nhìn thấy một số các à, đặc điểm mà vượt trội so với phương pháp khác thứ nhất là trong các phương pháp thì các bạn thấy là các bạn mua cổ phiếu thì có thể các bạn mất khoảng 3 bốn tháng hoặc rất nhiều thời gian cổ phiếu không lên nên khi khi đó bạn sẽ thấy rằng là các bạn mất rất nhiều chi phí cơ hội đầu tiên là các bạn mất rất nhiều chi phí cơ hội và thậm chí là khi mà thị trường nó có những cái vấn đề như là xu hướng giảm hoặc là cổ phiếu có thể nó có những cái thông tin bất lợi nó sẽ giảm rất mạnh và bạn bị thua lỗ và cái việc mà bạn thua lỗ thì cái cái thứ hai là cái việc mà để chúng ta gọi là sử dụng cái dòng tiền quay vòng vốn trong những cái chu kỳ ngắn chúng ta sẽ bị mất rất nhiều cái chi phí cơ hội cái chi phí cơ hội đợi là một là là cái quan trọng nhất và chi phí thứ hai là chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội khác đấy là cái đầu tiên các bạn đã thấy cái thứ hai nữa là khi bạn Ờ, với cái hệ thống phương pháp này bạn có thể đo lường xem là cái cổ phiếu khi nào nó tăng bạn có thể đo lường có thể biết được là cổ phiếu khi nào tăng bạn đã thấy rằng là khi bạn mua vào những cái thời điểm mà chúng ta gọi là cái điểm then chốt hay là cái điểm mà có độ kháng cự yếu nhất kháng cự yếu nhất tức là cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ kháng cự ở đây là kháng cự của nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tại vì những cái cổ phiếu mà tốt ấy, thì thường là các big boy các tổ chức họ thu gom chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì một là thiếu kiến thức hai là thiếu kinh nghiệm thứ ba đầu tư theo cảm tính và thứ tư là nghe theo lời khuyên người khác nên dẫn đến là họ thường bị rũ bỏ hay là bị bán ra và đây là một cái uh, nguyên nhân dẫn đến khoảng 8 90 phần trăm các nhà đầu tư bị thua lỗ và việc mà khi họ bán ra toàn vào những cái thời điểm mà chúng ta là quan trọng nhất then chốt nhất sau đó thì cổ phiếu tăng rất mạnh đây là nguyên nhân dẫn đến thất bại của rất nhiều các nhà đầu tư ok chưa và các bạn hiểu rõ rằng là đấy là à, khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp của DVD thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ giải quyết được toàn bộ những cái vấn đề là thứ nhất là uh, chi phí cơ hội uh, thời gian đợi này và đặc biệt là khi mà chúng ta mua thì bao giờ cổ phiếu nó có sự gia tăng ngay đúng không gia tăng ngay và chúng ta không phải mất thời gian đợi chờ cái quan trọng thứ ba nữa là cái phần này là phần quan trọng nhất à, một số các bạn bảo là sao lại không mua trước sao không mua trước bởi vì khi chúng ta mua trước thì chúng ta mất chi phí cơ hội đúng không tại vì có cổ phiếu không biết bao giờ lên cái thứ hai là khi bạn mua vào đúng cái điểm xác nhận thì thứ nhất là cái rủi ro nó sẽ rất thấp thông thường bạn mua trước hoặc là bạn mua trong cái xuống giảm thì ờ, bạn sẽ thấy là cổ phiếu có thể giảm rất là sâu ờ, và chúng ta có thể lỗ rất nặng đặc biệt là TT, T3, T4 nhưng tuy nhiên thì bạn mua trong xuống tăng thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng cái độ an toàn của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều và để bạn sẽ không phải đợi lâu đúng không đợi lâu thì uh, một vài phút nữa Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta cách để chúng ta nhìn rõ hơn về hai bức tranh đó là chúng ta mua bán theo cảm tính hoặc là mua bán theo cái phương pháp cũ còn dạng thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đầu tư DVD nên cái việc mà nhân đôi tài khoản một cách đơn giản dễ dàng đó là sử dụng chiến lược đó là gì ạ chiến lược lãi kép bạn lãi kép tức là một cổ phiếu nếu bạn lãi 20% và bạn tiếp tục uh, chốt lời và lần sau bạn lãi 2% và chỉ cần 3,6 lần tức là uh, liên tục như vậy thì chúng ta đã lãi được 100% nên chiến lược lãi kép là chiến lược mà Dũng rất là yêu thích sử dụng trong những cái sóng nhỏ như này uh, tùy thuộc vào từng cổ phiếu có những cổ phiếu tăng trưởng thì chúng ta sẽ sử dụng chiến lược khác nhưng tuy nhiên thì đây là Dũng đang chia sẻ một cái chiến lược thực sự để giúp các anh chị em các nhà đầu tư nhỏ lẻ các nhà đầu tư cá nhân chúng ta thấy rằng là với số vốn khoảng độ 500 triệu đến 5 6 tỷ hoặc thậm chí là một vài chục tỷ chúng ta vẫn có thể áp dụng chiến lược này được nhưng ai chiến lược mà này nếu số vốn khoảng là 10 tỷ trở lên thì nó sẽ hơi khó áp dụng hơn nhưng tuy nhiên thì chiến lược này có thể dùng khoảng 5 tỷ đổ lại thì các bạn vẫn có thể là sử dụng một cách rất là thành thục rất là đơn giản trong quá trình đầu tư thế thì trước khi mà chúng ta nắm rõ được cái cái cái phần đó là quy luật thì các bạn biết rằng là trong ờ, đầu tư hoặc là trong thời gian vừa qua thì ờ, chúng ta hiểu rõ rằng là uh, việc mà một cái quy luật nó xảy ra uh, bây giờ không phải là đó là bầu cử tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden thì khi mà Dũng quan sát ở trên thị trường thì Dũng nắm rõ được uh, một số quy luật trong cái cái cái, cái quá trình bầu cử đầu tiên thì uh, các bạn biết rằng là uh, nếu chúng ta xét về hai cái nhân vật chính trong cái bầu cử này đó là ông Donald Trump Ông Donald Trump thì chúng ta đã biết là ông là một người chúng ta gọi là một cái nhà kinh tế và rất là tài ba. Đấy là ông Donald Trump là người kinh tế rất là tài ba. Cái thứ hai nữa là ông là một trong những diễn giả đúng không? Một trong những diễn giả và những người mà có thể là ảnh hưởng rất lớn đến cái cái, cái ờ, trên thế giới khi mà ông có những phát ngôn, ông có những cái cái ờ, ngôn ngữ cơ thể cũng như là chúng ta gọi là tạo ra những cảm xúc và rất nhiều người yêu quý ông Donald Trump. Thế thì câu hỏi đặt ra là ông là một nhà kinh tế học này ở ờ, trong cái đoạn trước thì bạn biết là ông Donald Trump vẫn đang trong một xu đi lên tức là nếu trong trường hợp mà không có Covid thì chúng ta biết là không có một cái ứng cử viên nào có thể là chiến thắng được ông Donald Trump bởi vì xu hướng của ông đó là gì ạ đó là ông kinh tế ông làm tốt đúng không kinh tế ông làm tốt đó là quy luật kinh tế chúng ta nhìn thấy quy luật là kinh tế tốt thì thường người ta sẽ ủng hộ đó là một cái thứ hai là ông là một cái người gì ạ à, nói được làm được là hai cái thứ ba nữa là Ờ, khi mà ông đưa cái cái thông điệp của ông đó là đất nước nước Mỹ là một cái uh, vĩ đại trở lại tức là ông đưa việc làm về Mỹ và ông muốn cho uh, dân Mỹ biết rằng là mình đang là nước tuyệt vời nhất và vĩ đại nhất thế giới thì ở trong cái lần đó tại thời điểm đó thì chúng ta thấy biết là không ai có thể chiến thắng được Trump dù là một cái vị tổng thống mà có thể ăn nói rất là lưu loát nữa thì trong cái giai đoạn đấy chúng ta biết rằng là quy luật đấy nó diễn ra liên tục và chúng ta thấy mọi thứ nó không có gì thay đổi thì câu hỏi tiếp theo là, là tại sao nó lại bị gãy trend hay bị thay đổi một cách nhanh chóng như vậy câu hỏi đặt ra bởi vì trong cái luật nếu chúng ta gọi là là nghiên cứu tài chính hành vi tại vì Dũng muốn chia sẻ cho các bạn hiểu rõ một cái này tài chính hành vi con người chúng ta người ta có 6 nhu cầu 6 nhu cầu quan trọng thứ nhất là nhu cầu sống nhu cầu uh, gì ạ phát triển nhu cầu được cho đi uh, nhu cầu vinh danh và một vài nhu cầu khác Đấy, đấy thì các bạn biết rằng là cái quan trọng nhất là cái nhu cầu phát triển khi người ta có nhiều tiền thì ta cần cái nhu cầu phát triển đó, người ta có nhu cầu phát triển và nhu cầu vinh danh thì ở giai đoạn đó nếu bạn đưa cho một cái thông điệp đó là nước Mỹ vĩ đại trở lại thì phần lớn mọi người nhìn mong muốn là thực sự Mỹ là phải trên hết và không ai có thể bằng Mỹ được nên cái việc mà ông đưa ra một thông thông tức là cái cương lĩnh tranh cử cái khả năng giành chiến thắng của ông rất cao à, tại vì Dũng cũng rất là yêu quý ông Donald Trump Dũng mong Dũng có một cái cái cái, cái thực sự là Dũng trong cái Donald Trump thì có hai con người ờ, của ông đó là một con người làm chính trị một con người làm làm kiểu như là về diễn giả về phát triển bản thân thì thực sự Dũng đã uh, coi Donald Trump là cái thần tượng về phát triển bản thân bởi vì ông có một cái câu nói rất là nổi tiếng đó là gì à? hãy mơ lớn ấy hãy khát vọng lớn ấy đừng khát vọng nhỏ thì trong cái ngôn ngữ của Dũng thì Dũng luôn luôn tạo ra cái là à, lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm các bạn thấy là tất cả cái ngôn ngữ đó ngoài cái vấn đề một người thầy vĩ đại mà nếu các bạn nếu như bạn nào chưa học mà chưa biết thì Dũng nên nghĩ là các bạn nên biết đó là Andrew Robin một cái người thầy vĩ đại nhất của những vĩ đại một diễn giả thực sự nổi tiếng và nếu những ai đã từng biết Andrew Robin thì chúng ta biết rằng là đây là một con người tuyệt vời thế thì quan trọng ở đây là gì ạ quan trọng ở đây là việc mà ông Joe Biden một cái người không giỏi đúng không? Có người không giỏi hơn ông Donald Trump mọi thứ còn già hơn này không giỏi hơn ông Donald Trump tất cả mọi thứ không bằng ông Donald Trump thì sao giành chiến thắng bởi vì cái vấn đề ở đây đó là quy luật đó là nhu cầu các bạn biết không cái nhu cầu của người dân Mỹ bây giờ là gì ạ họ cần xử lý Covid cái Covid là cái là cái bức xúc cũng chất của người dân lúc này và họ mong muốn là xử lý Covid cái đấy là cái quan trọng là cái nhu cầu sống á nhu cầu thứ hai các bạn cần phải nắm rõ đó là cái nhu cầu gì ạ ăn uống đúng không nhu cầu ăn uống nhu cầu được việc làm nhu cầu về kinh tế thì bạn biết là với cái việc lời hứa của ông Joe Biden là ông sẽ gì ạ một là những ai bị mắc covid thì ông sẽ chữa miễn phí cái thứ hai là ông đưa ra những gói kích thích kinh tế đủ lớn để giúp những cái người chúng ta gọi là thất nghiệp một là cái thất nghiệp tức là ông đã có những lời hứa như vậy nhưng ông Donald Trump thì gần như là ông không làm cái điều đó Đấy, chúng ta biết là cái nhu cầu bây giờ mình đang đói thì mình cần phải được ăn đã đúng không phải cần được ăn đã cần phải uh, ai cho ăn cho ai tiền thì ở đây nó sẽ nước mỹ nó bị ờ, phân hóa rất lớn cái số lượng người giàu nó cũng rất là lớn và những người giàu đó thì họ bị ờ, họ bị đánh thuế đúng không họ bị đánh thuế khi họ đánh thuế thì chúng ta biết rằng là việc mà đánh thuế từ 21 đến 28 phần trăm thì rất nhiều người giàu người ta rất là thấy là đáng nhẽ là mang tiền của mình chia cho bọn nghèo thế là không được còn những người nghèo thì người ta gì ạ à? à nếu mà những người mà người ta đang thất nghiệp người ta đang gì ạ à? không có lương hoặc là doanh nghiệp vừa nhỏ thì họ cần một cái gì ạ à? cần về cuộc sống của họ thì họ bầu cho ông Joe Biden thì cái việc ở đây chúng ta biết rằng là tại cái thời điểm nếu covid nó diễn ra trong vòng bao nhiêu trong có thể nửa năm thì người ta vẫn còn sống người ta vẫn có thể là đủ ăn người ta vẫn có thể là mọi thứ an toàn nhưng nó diễn ra trong đến gần một năm thì bắt đầu nhu cầu người ta dần dần bắt đầu bị gì ạ nhu cầu người ta cần phải nhu cầu và tiền nong các thứ người ta cũng tiền cần tiêu hết nhưng người ta mong muốn là có sự thay đổi đơn giản thế thôi ạ nên đấy chúng ta biết rằng là nếu trong đầu tư chứng khoán chúng ta hiểu rõ những quy luật như vậy chúng ta nắm rõ được cái, cái như vậy cái khả năng chúng ta thành công là rất là cao thì ở đây sẽ có thành công và thất bại nhưng chúng ta nhìn về góc độ đó thì chúng ta có thể dự đoán được những cổ phiếu của chúng ta dự đoán được cái xu hướng của chúng ta trong một chu kỳ tiếp theo Ở ờ, trong cái dự đoán đấy thì vậy hiện tại giả sử ông Joe Biden đó, ông đang chiến thắng có lẽ là bây hiện tại là ông 6 264 số phiếu đã chi rồi và ông ờ, Donald Trump thì hơn rất nhiều nhưng chúng ta biết là có một cái quy luật nữa các bạn hiểu rõ rằng là ở những cái bang bang chiến địa và những cái bang mà chuẩn bị uh, uh, công bố thì chúng ta biết rằng là cái quy luật một cái quy luật nữa chúng ta đã nhìn thấy đó là cái phiếu mà đi bầu á cái phiếu đi bầu đặc biệt là những cái hòm thư đi bầu á thì phần lớn lại dành cho cái bang uh, đảng dân chủ Đấy, phần lớn là dành cho ông Joe Biden bởi vì ông Biden ông kêu gọi là hãy đi, đi bầu bằng thư và cái việc mà kiểm phiếu qua thư là rất là gì ạ rất là lâu nên chính vì vậy thì cái xu hướng để chúng ta thấy là đảo ngược tình thế tức là bình thường là ông Donald Trump đang thắng thì tự nhiên uh, việc mà càng cuối ngày càng cuối ngày thì chúng ta biết rằng là cái số phiếu của ông Donald Trump đã ít đi và ông Joe Biden sẽ là cao hơn và dẫn đến là cái xu hướng của ông Joe Biden thành tám thì nếu chúng ta quay trở lại chúng ta nhìn về về thị trường chứng khoán nó giống hết như vậy ạ thị trường chứng khoán nó giống hết như vậy tức là cái việc mà gom hết rồi tức là ông giống như là bên bên ờ, ông ờ, Joe Biden là cái người mà thu gom rồi, ờ, thu gom cổ phiếu và cái lượng phiếu thì bên kia càng ngày càng ít đi một bên này càng lớn lên thì nó sẽ đảo ngược xu hướng đáng nghĩa là xu hướng của ông Donald Trump là xu hướng giảm đi đỏ là giảm đi ạ là xu hướng của ông mà càng ngày còn xu hướng là xanh là xuống tăng đi thì việc mà số phiếu của ông gì hay là số cái lượng uh, uh, phiếu bầu chẳng hạn của ông ờ, Joe Biden càng ngày càng lớn thì rõ ràng xu hướng của Joe Biden sẽ là cao hơn bởi vì cái nhu cầu cái người đi bỏ phiếu bằng gì ạ người đi bỏ phiếu bằng thư thư rất là nhiều à, đây là một cái góc độ để chúng ta có thể hiểu rõ được ở trong cái vấn đề chứng khoán chúng ta cũng có thể thấy được điều đó thế thì các bạn sẽ thấy rằng là có thể Dũng đã nói khá là nhiều nhưng ở đây chúng ta có thể ứng dụng một cách đơn giản như sau à, các bạn biết rằng là trong việc ứng dụng thì Dũng sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn đó là hai dạng cổ phiếu. Dạng thứ nhất là các bạn sẽ thấy là những cái cổ phiếu như là gác. Ở cái những cổ phiếu gác này thì nếu chúng ta nghe vào diễn đàn hoặc chúng ta đi lên ở đâu đó chúng ta sẽ thấy là ở à, đây là cổ phiếu thực sự là rất tốt cứ mua ở cổ phiếu 70 đi và có thể hai ba năm nữa thì cổ phiếu sẽ tăng. Đấy là góc độ về về lý do người ta đưa ra chúng ta và chúng ta họ người ta cũng bảo là cái việc mà ngày xưa chúng ta cũng mua ở giá 70 sau đó thì nó lên 80 90 100 và rõ ràng để hai ba năm để có lại hết câu chuyện đấy nó rất là đúng không nó rất là thực tế thế thì bây giờ chúng ta nhìn này cái cái cái việc mà các nhà đầu tư lớn hay nhà cái họ vẫn về xu hướng dài hạn với ngắn hạn về trung hạn họ đang bán ra thậm chí là họ không giữ cổ phiếu thế thì cái lượng cổ phiếu ở trên vã lai trên thị trường nó rất là nhiều mà họ cũng bán ra hoặc là chúng ta nhìn ở phía trên này này có rất nhiều cổ phiếu không lên được nếu theo quy luật nỗ lực thành công các bạn biết nhá đây chúng ta nhìn, bình thường là một cái cổ phiếu khối lượng lớn như này mà nó tăng thì tăng rất ít như này tức cái nỗ lực để vượt qua đỉnh nó không có Đấy, càng vượt qua đỉnh khối lượng lớn không ai không ai mua vào nên nó chỉ tăng được như này khối lượng rất lớn mà nó không tăng được nên rõ ràng là xu hướng ở đây nó sẽ rất khó để có thể đi lên được chúng chưa phân tích về mẫu hình gì cả nhưng chúng ta có thể nhìn một cách ờ, rất đơn giản thế thì quan trọng là nếu chúng ta mua ở đây đúng không mua ở đây thì các bạn có thể bị lỗ thêm là hạn lỗ thêm lỗ thêm và nếu các bạn tiếp tục lỗ thì các bạn lại mua vào thì cái khả năng hoàn lại cái số vốn của bạn ban đầu sẽ rất khó khăn bởi phía trên này là những người kẹt nếu bạn cứ lên một một chút là người ta đã bán ra lên một chút là bán ra dẫn đến bạn lại là tiếp tục thua lỗ thua lỗ nhiều hơn và khi bạn thua lỗ đến 25% rồi bạn phải cần lãi 25 à 20% bạn phải lãi 200% hòa vốn và các bạn càng thua lỗ nhiều thì cái, cái cơ hội của bạn lấy lại vốn sẽ rất khó khăn nên chính chiến lược này bạn sẽ thấy rằng là mọi người vẫn đang nói các bạn là cổ phiếu là rẻ bạn mua vào và dẫn đến là bạn đã bị thất bại và rất nhiều người đã mất tiền ở trong cái những cái tình huống này ở trong cái video này thì Dũng chỉ chia sẻ chúng ta đấy để chúng ta nhìn về cái tư duy ạ tại vì không, thể nào một cái video ngắn như này chúng ta có thể biết hết được như bạn cũng biết thật là những cái cổ phiếu Techcombank này cũng tương tự như vậy khi mà cái dòng tiền rất lớn họ tham gia vào nhưng rõ ràng là cổ phiếu xu hướng của nó không tăng xu hướng của nó tăng và phía trên này áp lực vẫn bán rất lớn thì cái cổ phiếu này có thể trong ờ, một năm hai năm tới nó tăng nhưng tại sao chúng ta lại mua ở đây điều gì chúng ta lại mua mua cổ phiếu chúng ta phải đặt ra câu hỏi đó là gì ạ cổ phiếu đó là gì ạ cổ phiếu Techcombank thế thì cổ phiếu đây là cổ phiếu Techcombank à, tại sao chúng ta lại mua nó ở đây khi một số mọi người có là mua ở đây nó rẻ và sau này hai ba năm sẽ lên thế câu hỏi là tiếp theo là nếu chúng ta biết chắc chắn là gì ạ chắc chắn ở đây nó rẻ hay nó rẻ hơn không chúng ta biết không cái điều này nếu nhìn về góc độ này chắc chắn là khó hơn bởi vì thứ nhất là phía trên này người ta bị kẹt rất nhiều nên cái thời gian nếu chúng ta mua ở đây cái cái gì ạ à? cái thứ nhất là chúng ta thấy là cái thời gian để cho nó đợi chờ vì chúng ta mất chi phí gội ở đây rất là xa lâu và thứ hai nữa là gì ạ chúng ta cũng không biết bao giờ nó lên được bởi vì rõ ràng xu hướng ngắn hạn xu hướng trung hạn và dài hạn nó chưa rõ ràng xu hướng và chúng ta mua chúng ta đợi chờ thì rõ ràng tiền đấy chúng ta có thể để là tiết kiệm đúng không ạ để tiết kiệm còn tốt hơn là việc mà chúng ta mua bán mà chúng ta không biết là xu hướng nó sẽ bao giờ lên nên đây là một cách mà đầu tư rất nguy hiểm dù là cái cổ phiếu này có thể trong 3 năm 4 năm chúng ta nói một cái việc chung chung như vậy đúng không ạ tất cả một cái mà chúng ta chung chung như vậy không đo lường được không đếm được thì rõ ràng là chúng ta sẽ thất bại bởi vì tiềm thức chúng ta nó rất thông minh chúng ta cần phải đo lường đếm được chúng ta mới có thể thành công và cái thứ ba nữa là hôm trước thì ờ, Dũng mới chia sẻ cổ phiếu VSM thì mọi người thấy là VSM đang rất tốt nhưng rõ ràng Dũng thấy là không có dòng tiền lớn tham gia vào nó không dòng tiền lớn tham gia vào tất cả quá trình nó giảm và xu hướng nó vẫn đang giảm như này thì có thể nó có những cái phiên hồi phục giả sử như này hồi phục hoặc là ờ, có những cái việc tăng như tất cả những việc tăng như đấy nó không cho Dũng biết hay hệ thống phương pháp phân tích kỹ thuật DVD biết là cái xu hướng đó bao giờ tăng thế nhìn về góc độ chưa cần nói là về xu hướng này nhìn về tiền này về tất cả mọi thứ thì rõ ràng ở đây nó trả cho chúng ta thấy rằng cái cơ hội nào để đầu tư cả nên nếu mua ở đây rõ ràng chi phí cơ hội chúng ta sẽ mất rất nhiều và chúng ta bị thua lỗ thua lỗ thì làm sao mà lãi được x2 đúng không x2 thế bây câu hỏi tiếp theo thì làm sao để có x2 đúng không nói mãi rồi bây giờ ừ, ông lại ừ, thế nọ thế kia đúng không rất nhiều bạn mới lần đầu tiên tham gia theo dõi được cái này đơn giản quá hay là chỉ là lý thuyết hay không thế thì một số các bạn cũng đã học về beta rồi một số các bạn cũng đã nắm được cái gì ạ nguyên lý uh, nguyên lý quy trình và đặc là cái quy luật diễn ra như thế nào nhưng trước hết chúng ta cần phải nói nắm được tư duy tư duy là những thằng cổ phiếu như này không bao giờ được phép mua bởi vì xu hướng của nó bạn chẳng biết là tư duy thứ hai đó là chúng ta nhìn về cổ phiếu thứ nhất là <clears throat> ở đây Dũng sẽ nói các bạn một số các uh, cái yếu tố để chúng ta sẽ có thể xem lại từ đầu ở đầu tiên chúng ta sẽ nói về một cổ phiếu thì chúng ta cần phải nắm rõ được uh, xu hướng của nó uh, xu hướng về ngắn hạn về trung hạn về dài hạn thì thứ nhất là về dài hạn đây chúng ta thấy là SMA 50 đang hướng lên về trung hạn thì cái đường SMA 150 à, SMA 200 hướng lên 150 đang cắt lên về ngắn hạn thì rõ ràng cái đường 50 và đường 20 cũng đang trong một xu tích cực và giá đang ở phía trên đây là cái góc độ về xu hướng về chất xúc tác thì chúng ta biết rằng là cái các cổ phiếu công nghệ bây giờ chúng ta là thời điểm là gì ạ 4.0 5G bắt đầu chuẩn bị triển khai thì tất cả những cái công nghệ về công nghệ thông tin nó đang được hưởng lợi rất nhiều và bản thân là FPT cũng đang hưởng lợi rất nhiều từ gì ạ à, từ những cái cái dự án ở Mỹ ở Nhật và rất nhiều dự án khác à, bằng chứng là gì ạ đó là nhân nhân đó là kết quả kinh doanh khá là tốt và mọi thứ nó vẫn đang đi định hướng xuống đi lên thế thì quan trọng nhất là trong những cái biến động lớn ở phía trên này này thì rõ ràng khi mà biến động lớn chứng tỏ là nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu tham gia rất nhiều và khi nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia rất nhiều thì nếu chúng ta mua ở trong vùng này thì cái biến động lớn như này chúng ta sẽ bị thất bại là đúng đúng không và chúng ta mua ở những vùng này đúng không? mua những vùng này thì có thể nó giảm tiếp nó có thể uh, có thể là chúng ta bị thua lỗ rất nặng những cái việc mà chúng ta sẽ không uh, bắt đáy hay không bao ờ, mua giá rẻ ở đây đó là cái chuyện mà chúng ta ý cái chuyện thứ hai chúng ta để ý tiếp theo đó là ở trong một cái quy luật cung cầu thì dũng mới nói là mẫu mô hình mô hình nó là gì ạ nó là cái cái xu hướng luôn lặp đi lặp lại giả sử nếu các bạn đã thấy là một quá trình giảm từ đỉnh đây là 52 nó giảm rất sâu và sau khi nó hồi lên cái vùng phía trên này này nó lại giảm sâu ngắn hơn và tiếp tục nó kéo lên lần thứ ba và nó giảm sâu sâu ít hơn một chút nữa thì các bạn biết là nếu một cái cổ phiếu này nó tốt và trong cái dịch covid người ta bán ra và cái việc mà nhà cái bán ra để họ thu gom cái lượng lớn cổ phiếu ở giá thấp này họ lại kéo lên và trong quá trình kéo lên thì những người người ta bị thua lo thua lỗ nhỏ lẻ họ mua ở đây họ bị thua lỗ và họ cần phải chốt lời với những người người ta mua ở đây đấy ạ à, người ta cũng uh, có lợi nhuận thì người ta cũng cần bị ạ à, phải, phải phải chốt lời và hai cái áp lực ở đây họ bán ra và việc uh, nhà cái họ bán ra và họ thu gom nhiều hơn nữa ở đây đó là chuyện thường xuyên xảy ra nhưng chúng ta cũng không thể nào biết được cái xu hướng này nó có tốt hay không bởi vì cái, cái quá trình nó giảm như này nó vẫn cho chúng ta biết rằng là cái lượng lớn các nhà đầu tư vẫn còn ở đây rất nhiều nên khi mà cổ phiếu đã vượt à, qua những cái vùng đỉnh này thường chúng ta mua những vùng đỉnh này và chúng ta sẽ bị thất bại bởi vì thứ nhất là cái lượng cản ở đây rất là lớn cái lượng cản ở đây rất là lớn cái lượng nhà đầu tư lò lẻ ở đây lớn và đặc biệt những ai người ta đã bắt đáy ở đây thì cái việc mà họ bán ra để chốt lợi nhuận nó vẫn diễn ra bởi vì phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đang ở đây Đấy, họ đang ở, ở vùng này và những vùng này họ bán ra và việc nhà đầu tư lớn thì họ cần phải làm gì ạ họ cần phải thu gom tiếp tục thu gom đến một cái lượng cổ, cổ cổ phiếu lớn nhất bởi vì họ càng thu gom nhiều để họ họ giữ cái cổ phiếu bởi vì doanh nghiệp nó đang là tốc độ tăng trưởng thì khi mà họ thu gom đến một lúc nào đó thì trong trường hợp như này bạn biết rằng là cái quá trình tích lũy tức là cái quá trình mà nó thu hẹp chứng tỏ là cái lượng nhỏ tỏ nhỏ lẻ đã hết và thường đây là cái điểm mua thì trong quá trình điểm mua như này bạn thấy là một là cái xu hướng vâng. nó phải chúng ta cái thứ hai là cái cái vùng dưới này là cái vùng cản nó tạo ra một cái vùng hỗ trợ khá chắc chắn chúng ta nếu chúng ta mua ở đây có thể chúng ta bị lỗ rất nặng nếu chúng ta mua ở đây có thể lỗ rất nặng mà tiếp tục lỗ nên cái việc mà một là xu hướng tăng cái thứ hai là quá trình thu gom lượng cổ phiếu rất nhiều cái thứ ba là những cái yếu tố bất lợi của thị trường thì cổ phiếu chúng ta nó có bị giảm thì cái tỷ lệ lỗ của chúng ta cũng rất là thấp khoảng 6 7 phần trăm từ những điểm mua này vâng. đấy là cái mà chúng ta thấy đó không Nên cái thứ nhất là cái độ an toàn đấy rất là lớn. Cái thứ hai là thường nhá, cái xác suất để mua ở đây nó tăng ngay, tăng ngay á là rất là cao, khoảng độ chiếm 80%, vẫn có 20% nó bị test lại và trong 20% thì vẫn có 10% nó bị gì à, phọt và chúng ta tức là vọt sell tức là nó bị lỗ nặng và chúng ta phải bán ra nên cái tỷ lệ thành công ở đây là rất là cao cái thứ hai tỷ lệ gì ạ tỷ lệ có thể bị rũ bỏ trước khi hồi phục nó cũng gì ạ cũng ờ, rất là cao tức là rũ xong nó hồi phục lại rất là cao và thứ ba nữa là khả năng thua lỗ và bị chúng ta gọi là phải bán ra bán hết toàn bộ thì nó cực kỳ thấp nên đấy là lý do vì sao chúng ta lại mua những cổ phiếu hiểu tuyệt vời như này thế thì khi mà cổ phiếu lên cái này thì chúng ta để ý này trong quá trình lên nó không có gì khối lượng đúng không không khối lượng thì khi nó gặp cản này không có khối lượng thì bắt buộc nó cần phải tích lũy à, bắt buộc phải tích lũy tức là bắt buộc nó phải tích lũy ở trên cái vùng khoảng 53 54 này nếu cái quá trình tích lũy này Ờ, nó đảm bảo cái đủ gì ạ đủ cái lượng cổ phiếu hoặc là chúng ta có thể quan sát ở đây nếu trong cái hình quan sát ở đây nó biến động trong một cái hẹp hẹp tức là cái dao động như này chúng ta gọi là động hẹp biến động hẹp và nó xác nhận vượt qua 54 chúng ta mua ở đây thì cổ phiếu này có thể lên 60 lên 70 thay vì chúng ta mua ở đây không biết nó có lên không hay là thay vì chúng ta mua ở đây không biết nó lên hay không nên đây một cái cái chiến lược chúng giúp chúng ta một là nó lên thì thường xu hướng tăng và thứ hai chúng ta mua đúng gì đặc biệt là gì ạ chúng ta mua đúng điểm đúng điểm chứ không phải chúng ta mua gì ạ mua trước mua sau đều bất lợi chúng ta à, cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng thể nhìn thấy một cái cổ phiếu tương tự như vậy à, cái cái dạng này để cho chúng ta nhìn rõ hơn tại vì trong quá trình thu gom đây là những quá trình thu gom của các tổ chức những cái quá trình rũ này thu gom rất nhiều các tổ chức việc mà cổ phiếu vượt thoát lên ở đây chúng ta đây là khối lượng thì nó chưa lớn đúng không thì bắt buộc nó phải test lại và cái, cái xu hướng này thứ hai là trong quá trình quá trình ừ. xu hướng tạo đỉnh hai khối lượng thấp dạ. hơn thì cái việc mà rút bỏ gián tiếp ra và chúng ta ờ, ở trong vùng này chúng ta cũng không thể biết được cái cổ phiếu này có lên được hay không hoặc là có tăng nữa hay không bởi vì cái khối lượng này rất là thấp hay để theo quy luật nỗ lực thành công thì khi mà nó kéo lên khối lượng thấp thì nó không thể lên được nên từ đó chúng ta có thể tham gia hay không tham gia đấy đầu đầu tiên này thứ hai chúng ta biết rằng là trong quá trình rút bỏ ở đây đây là quá trình rút bỏ thì cái việc ở đây nó thường thì cổ phiếu lại tích lũy lại để thu gom hết các cổ phiếu bị lỗ ở đây à, người ta bị lỗ đây người ta sẽ dạ. tiếp tục và thứ hai là ai mua ở đây họ chốt lời và cái việc ở đây chúng ta quan sát được với những cái biến động này thì khi nó chạy lên thì có thể là từ lên 50 lên 60 chúng ta không mất thời gian đợi chờ đấy là cách thức như thế đây là những cái trường hợp bất khả kháng thế thì ở trong những trường hợp này chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như này đó rất nhiều cái trường hợp như này đây chẳng hạn như là cái quá trình tích lũy ở đây và rút bỏ đây đấy, rút bỏ ở đây khối lượng thấp rút bỏ đây khối lượng thì cái việc xác nhận như này đấy, cái việc xác nhận như này thì có thể nó sẽ test lại đây, có thể test lại trước khi mà đi lên và những cái nền này rất là chắc chắn thì đây là ra ba dạng cổ phiếu không phải là chúng ta mua trước ở đây dù nó rẻ chúng ta mua trước ở đây đều là có thể thất bại hết nên đây là một cái cổ phiếu có thể dạng cổ phiếu bạn chưa biết được đúng không bạn chưa biết được nó bao giờ nó lên nhưng với một cái góc nhìn như này thì bạn biết là khi nào nó tăng khi nào nó giảm và bạn có thể quản trị được cái rủi ro tại vì đầu tư mà không quản trị rủi ro thì cái đấy là cái thất bại ở đỉnh cao được chưa? đỉnh cao đó là không quyền quản trị rủi ro và đây là hai góc nhìn để các bạn biết rằng là kiếm được tiền trong lĩnh vực đầu tư các bạn thấy là tất cả những cái điểm mua những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ trong suốt đề ca vừa qua bạn thấy những cái điểm mua của nó rất là độ an toàn cao có một số cổ phiếu thì rút bỏ nhưng tất cả những điểm mua này đây là những cổ phiếu có tỷ lệ thành công rất là cao hoặc là những cổ phiếu như là HPG các bạn có thể quay trở lại tại vì đây là những cái mà Dũng đã chia sẻ thực tế trên thị trường và chúng ta cũng thấy là cái cổ phiếu gần đây nhất đó là cổ phiếu PNG Dũng đã chia sẻ từ những cái điểm mua như này tại vì sao nó lại là những cái điểm mua như này là cái độ an toàn rất là cao đúng không cái độ an toàn rất là cao cái khả năng bị gãy bị rút bỏ sao chúng ta không mua sớm mà chúng ta lại phải mua điểm này đấy hoặc là trong trường hợp ở ờ, những cái đợt này uh, lại không mua bởi vì khối lượng nó lớn và giá không tăng đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ nắm rõ được cái quy luật nguyên lý của nó để chúng ta thấy rằng là uh, việc mà để chúng ta nhân đôi x Ờ, tài khoản đó thì cái quan trọng là chúng ta có thể có những chiến lược đó là lãi khoảng 20% chúng ta chốt lời và làm tiếp theo là khi mà chúng ta mua điểm này nếu cổ phiếu không may nó bị uh, ờ, rũ bỏ thì khả năng thua lỗ rất là thấp nhất và chúng ta có thể xử lý một cách nhanh chóng trong quá trình đầu tư của chúng ta và còn rất nhiều các yếu tố khác nữa nhưng tuy nhiên thì đây là những cái phần cốt lõi chính chúng ta gọi là tư duy tư duy đầu tư chứ không phải là cứ mua theo phân tích kỹ thuật mang tính chất là mua mua bán bán nên bạn đầu tư thứ nhất là mua gì ạ độ an toàn cao đó, độ an toàn cao và thứ, thứ hai là chúng ta phải mất chi phí hội cổ phiếu tăng ngay thứ ba nữa là gì ạ thứ ba nữa là cái rủi ro rất là thấp đúng không rủi ro rất thấp và cái tư nữa là thường thì chúng ta biết là mua ở những cái thời điểm mà chúng ta không phải mất cái chi phí hội vừa rồi chúng Dũng thấy một cổ phiếu BVH cũng có rất nhiều người nói cổ phiếu này là có lên đấy không thì bạn biết rằng là trong quá trình đi lên này có những dấu ấn dòng tiền rất lớn mạnh xong bị rũ bỏ với câu hỏi đặt ra là ngày mai nó tăng lên thì chúng ta mua đấy không đấy. thì bạn biết rằng là quá trình tích lũy tích lũy tích lũy rất là dài đúng chưa quá trình tích lũy dài việc mà kéo lên vượt qua đỉnh đấy các bạn thấy kéo lên vượt qua đỉnh thì có phải là một lượng lớn các nhà đầu tư ở đây họ bán ra lượng lớn các nhà đầu tư ở đây họ bán ra lượng lớn các nhà đầu tư ở đây họ bán ra sau đó thì nếu không bán ra họ rũ bỏ cái câu chuyện ở đây là câu hỏi đó là ở đây bạn có mua đấy không thì tuyệt đối chúng ta sẽ không mua mua ở đây tuyệt đối nó sẽ không mua ở đây nhưng nếu trong trường hợp ở đây nó tích lũy thêm một hai phiên nữa hoặc là ngày mai nó tăng với khối lượng lớn kiểu dạng như này ba bốn triệu nó vượt qua đỉnh thì lúc này chúng ta lại mua cái câu chuyện ở đây chúng ta thấy rằng là nếu chúng không hiểu rõ được nguyên lý thì cái việc thua lỗ việc thất bại yeah. À, việc đầu tư giống như đánh lô đánh đề nó là đương, đương nguyên ạ nên khi mà các bạn thấy rằng là học không phải là học về lý thuyết và bạn có phải hiểu rõ được cái quy luật hiểu rõ quy trình nguyên lý phía bên châu bên sau và các bạn luôn luôn đặt ra ba câu hỏi nó là gì tại sao phải dùng nó và chúng ta đã dùng nó chưa thế thì ở đây nó là gì ạ nó là gì ạ Đó là quy luật cung cầu và cái nguyên lý này nó luôn luôn lặp đi lặp lại và chúng ta phải nắm rõ được cái bước một là gì bước hai là gì bước ba là gì thì chúng ta mới không bị cuốn vào cái tâm lý đầu tư một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn trong cái buổi tối ngày hôm nay nếu các bạn thấy là cái video này giúp ích cho quý vị các bạn và cho nhiều người khác thì hãy chia sẻ video này cho cộng đồng cho nhiều người khác bởi vì mỗi lần chúng ta giúp đỡ người khác thì Dũng tin chắc rằng đó là cái chúng ta cái nhân và khi chúng ta có nhân thì chắc chắn chúng ta sẽ có quả đây là cái cách thức nếu như ai đã đọc về năm đoạn kim cương hay hiểu năm kim cương thì các bạn sẽ hiểu rõ là cái nguyên lý tuyệt vời này xin cảm ơn rất nhiều